chào mọi người quay lại kênh của mình hôm nay có vài cái cân carbon <clears throat> mình giới thiệu rồi mọi người mua ủng hộ nhé đầu tiên là cái này cái này thì cân mới khoảng 90 phần trăm nha mọi người đây cái này của đây quá Mình uh, không thấy nơi sản xuất cái này là cứng uh, 50 dài 3 mét đây quá Bát là bát vặn Bát vặn Bát vặn hình như bát này bát hàng vậy Bát hàng nha mọi người Khuyên Khuyên thì là khuyên Fuji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 khuyên Fuji Chỗ này bị nứt này Nứt này nứt kia sát này nha mọi người Về cuộn uh, cược là được Chỗ này không sao Rồi hết Cây cân này chỉ bị một lỗ ở đó thôi cây này thì à, nặng 340g đọt 2 ly độ cứng 50 à, dài 3 mét thu vào thì à, 70 cm đây cân độ cứng 50 nha mọi người một giống hai ba đây cọc bón nha mọi người cọc bón xoắn 4 đây carbon này carbon wicker power mix năm giống thế này khuyên 2 4 6 8 8 cái bao gồm cả đầu bú ok <coughs> cái là cái số 1 cái số 1 này mình bán là một triệu tư nha mọi người số 1 một triệu tư Rồi số 2 <clears throat> Số 2 là một cái cân tay carbon Suzumi cái này thì à, nặng 160g, à, đọt 0.7, dài 39, thu vào là 41cm. Đây, đọt đây. 1, 2,

cái này cái 42 mình đo được có 39 này đó Suzumi nha mọi người cái là cây số 2 số 2 này mình bán 450 450 cái này còn có cái bọc luôn này số 3 số 3 cũng là một cái cân à, carbon Suzumi ở đây thì ghi bốn mét rưỡi cái này là 120 g đọt 1.2 <coughs> dài 4 mét rưỡi thu vào là 56 cm ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giọng thịt nha mọi người 10 giọng đây ngoài hình cái này thì còn khoảng 80 à, phần trăm ok cái này cái số 3 <clears throat> số 3 mình cũng bán bốn trăm rưỡi nha mọi người số 4 cái này cái Shimano Hayashio hai độ cứng 20 2m7 cái này sản xuất ở Trung Quốc xuất Nhật bát rồi bạn vạn Fuji này bạn vạn Fuji ok này. ngoại hình cái này thì còn khoảng à, trên 70 phần trăm khuyên thì đây à, khuyên Fuji 2 4 6 8 8 khuyên bao gồm cả đầu bu cái này nặng 140 g đọc 1 1 vươn ra là 27 thu vào là một mét nha mọi người đây đọt độ cứng 20 nha độ cứng 20 một giống hai ba giống các giống phía trong thì con đẹp nha mọi người chỉ có cái khuyến cãi là khuyến Fuji thôi còn mấy cái khuyến à, trên là khuyến gì á mọi người không phải khuyến Fuji nhá không phải Fuji xem đầu bú này đầu bú cũng không thể in chữ Fuji đâu nha rồi cái này cái số 4 à, số 4 này mình bán là 650 650 số 5 số 5 cái này là x hai power carbon X-Line Shimano nha mọi người cái này dính kéo này chỉ cái kéo dưới đây mình cày ra này về mọi người vệ sinh lại nhé dùng kéo cái này thì à, nặng 300g đọt một lít tư dài 57 thu vào 105 cm đây này ở đây cũng chỉ cái gì này đây chỗ này như bị nứt người ta cuộn ra hay sao á à, đúng rồi cái này bị nứt người ta quẩn ở đây này khuyên à khuyên khuyên hình như khuyên nào cũng khuyên khu gì thế vậy khuyên khuyên nam mình thấy có chữ Fuji nha mọi người khuyên không thể có chữ Fuji tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 khuyên bao gồm cả đầu bung Đó Này Các món xoắn gần Bát này bắt trượt Fuji f 6 Cái này ngoài hình thì khoảng à, 60 tới 70 phần trăm nha mọi người 60 tới 70 phần trăm đọt đây đây carbon gân này chỗ này bị dơ nha mọi người dơ mình cào cào nó ra này hai ba bốn năm sáu bảy <clears throat> bảy rộng cái là cái số à, cái số 5 cái số 5 nha cái số 5 này mình bán là 1 triệu nha mọi người số 6 số 6 cái cân này thì giống cân Shimano nhưng mà mình không biết có phải hay không vì người ta sơn là hết này cây <clears throat> này cân gặp bót người ta sơn này hết à này bát vạn Fuji bát vạn Fuji cây này nặng 360 gram đọt 22 dài 44 thu vào 100 này 104 cm khuyên này khuyên thì có 2 4 6 8 9 khuyên bao gồm cả đầu bu rồi mình xem kỹ từng khuyên một nhé đây khuyên này có bị nứt một xíu ở đây này nứt kia phần à, sắt á inox á còn mấy khuyên trên này thì không sao nhá khuyên này khuyên này khuyên gì đây khuyên này như khuyên hạng nữa hay sao á cho mình không thấy nó ghi chữ Fuji ở đấy nhá khuyên không thấy ghi chữ Fuji nha mọi người đây đọt đọt này đọt thủy tinh rồi đọt thủy tinh đạt rồi độ cứng này khoảng tầm 30 nha mọi người khoảng tầm 30 hai giống này carbon này ba giống bốn rồi nắm chồng hết ok cái này bị người ta sơn ra hết rồi bị ai rồi rồi sơn con chế cái cái móc uh, móc môi ở đây này này đó cái này là cái số à, uh, 6 số 6 này mình bán 650 nha mọi người 6 650 rồi số 7 số 7 là một cái carbon Suzumi cái này nặng 120g đọt 1 ly dài 24 thu về là 90 cm <clears throat> khuyên đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 khuyên Bao gồm cả đầu bu Power Focus Suzumi Đọt số 2 24 Cần, uh, cần ISO Đây đọc số 2 nha mọi người một hai ba ba rộng 24 bát này bát trượt Fuji f 6 cái này cây số 7 cây số 7 này bạn bán là 600 nha mọi người thôi phải 550 đâu rồi 550 rồi số 8 cũng là một cái cân ISO luôn cái này thì à, gì đây professional modem 36 cái này à, của à, Osaka Osaka nha mọi người Osaka cái này thì ngoại hình còn khoảng trên 70 phần trăm nặng 180 gram đọt 0.7 Dài 36 Thu về là 86C Này khuyên này 2, 4, 6, 8 8 khuyên Bao gồm cả đầu bụng một này đọt này hai này ba này bốn năm nắm rộng cả hết nha khuyên à, khuyên Fuji nha mọi người con bả tại bạt trượt Fuji ở bên 6 khuyên à, khuyên Fuji kênh ờ, kênh Osaka ok cái này cái số 8 ờ, kết thúc video của mình ngày hôm nay ai mua hàng thì liên hệ với mình ờ, số điện thoại trên tiêu đề nha mọi người mình không có chỗ hàng qua qua qua qua video à, mình không chốt hàng qua tin nhắn rồi cảm ơn mọi người nhiều à quên cái này cái số 8 800 nha mọi người 800 ok rất là cảm ơn mọi người